thì bạn sẽ tiến hành mở điện thoại lên và truy cập vào cửa hàng Google Play hay chính là CF Play đối với máy sử dụng hệ điều hành Android hoặc à, App Store đối với máy sử dụng hệ điều hành iOS của iPhone nha. Các bạn sẽ tìm kiếm cho mình một app có tên là Cao C Review là có tiền này. Ok, bước kế tiếp thì bạn sẽ tiến hành tải và cài đặt app lên trên thoại của bạn như bình thường nha. Bạn nhấn vào cài đặt cho mình nha. Sau khi tải và cài đặt thành công ứng dụng rồi, bạn nhấn vào mở cho mình thì hôm nay sẽ một giao diện đăng ký cũng như là đăng nhập của KOC Archer nha thì đây bạn có thể đăng ký bằng tài khoản Archer hoặc chúng ta có thể đăng nhập bằng tài khoản Gmail của Google ha ở đây ví dụ thì mình đăng ký bằng tài khoản à, Archer này thì mình sẽ nhấn vào sử dụng bản Pro với tài khoản Archer nha Rồi tiếp theo thì sẽ hiện ra một giao diện đăng nhập tài khoản Archer như thế này. Thì ở đây bạn sẽ tiến hành nhập tên đăng nhập hoặc email, sau đó bạn nhập mật khẩu đăng nhập ha. Thì bạn nào chưa biết cách đăng ký tài khoản Atrade thì mình sẽ để link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video nha. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành điền tên đăng nhập cũng như là mật khẩu đăng nhập này. Sau đó bạn nhấn vào đăng nhập để tiến hành đăng nhập vào app KOC Atrade nha. Rồi thì lúc này app hỏi này, để bắt đầu với KOC hãy chọn ít nhất một lĩnh vực bạn quan tâm. Ok thì ở đây sẽ có 2, 4, 6, 8, 10, 10 lĩnh vực nha. Bạn tiến hành chọn ít nhất một lĩnh vực này. Rồi đây mình chọn là giáo dục này rồi thể thao này cũng như công nghệ ha rồi kế tiếp bạn nhấn vào hoàn tất cho mình này ok lúc này xin thông báo là đăng nhập thành công như vậy cũng như là mình đã đăng ký cao c a chơi thành công rồi nha Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta sử dụng app cao c a chơi này ha. Thì đối với app này chúng ta sẽ có các mục là trang chủ này, chiến dịch này, cũng như mục chính giữa này là mục à, tạo link cũng như là landing page ha rồi kế nữa là mục báo cáo này và cùng là mục à, profile tức là mục hồ sơ ha thì đầu tiên nhất là mục à, trang chủ này thì ở đây sẽ có các mục như brand wallet này rồi các nhiệm vụ cho bạn tiếp đến là quà tặng cũng như là booking này rồi affiliate đổi quà cũng như là xếp hạng ha ngoài ra ở đây sẽ có hơn 20 chiến dịch booking gợi ý thì chiến dịch booking này chủ yếu dành cho những cao c nha vậy cao c là gì ạ thì KOC ờ, viết tắt của Key Opinion Consumer. KOC ấy, giống như KOL đấy, là những người tiêu dùng có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường. Và công việc chính của KOC ấy, là thử nghiệm, trải nghiệm trước các sản phẩm dịch vụ và sau đó đưa ra những nhận xét review đánh giá. Ngoài ra chỉ thêm ý để các bạn có thể nhận được ờ, những booking như này ấy, các bạn cần có những kênh như TikTok này, rồi ờ, Facebook hay là YouTube có một lượng follow theo dõi cũng như là lượng subscribe đăng ký kênh nhất định nhá để chúng ta có thể hợp tác với các nhãn hàng và PR quảng cáo cho thương hiệu của họ. Rồi kế nữa là các mục ờ, top chiến dịch này. Thì đây sẽ có rất nhiều các chiến dịch ờ, đang cực kỳ hot luôn nha. Kế nữa là các chiến dịch ờ, affiliate được đề xuất này. Rồi top 199 website nha, thương mại điện tử này. Như là Tiki này, có hồng là 13,5% này, của nhà Shopee là 10%, điện máy xanh là 10,5% nha. Rồi các chiến dịch booking dành cho KOC. Kế nữa giống như giao diện của iChay thôi ở đây chúng ta cũng có những chiến dịch về tài chính cho vay này. Kém nữa là top 10 thương hiệu nổi bật nha. Rồi cũng như là các chiến dịch cả à, cài đặt app di động này. Nổi bật là VNPay này, cũng như là cách ha. Thì đó là mục trang chủ. Tiếp theo là mục chiến dịch này. Thì đây sẽ có phần quà tặng cũng như booking. Thì như mình chia sẻ, phần booking này sẽ dành cho cao C. Rồi, thì đối với những bạn mới publisher ấy, thì chúng ta sẽ tập trung vào phần affiliate tiếp thị liên kết này nha. Thì ở đây chúng ta sẽ có các chiến dịch chờ duyệt cũng như đá duyệt và khóa này thì bạn đăng ký chiến dịch nào rồi thì sẽ hiện ra ở đây nha vậy câu hỏi đặt ra là làm sao chúng ta có thể đăng ký chiến dịch ạ các bạn quay trở lại mục uh, trang chủ cho mình nha sau đó ví dụ đây mình đăng ký ờ, một chiến dịch ờ, về cài đặt app mobile app chẳng hạn này ví dụ ở đây mình đăng ký chiến dịch cách nha mình nhấn chọn này sau đó bạn sẽ đọc các thông tin đây này đó bạn nhớ đọc kỹ cho mình ha để sau này khi chúng ta làm thành công đấy chúng ta sẽ được duyệt tiền nhanh hơn rồi kế tiếp bạn quan sát ở góc dưới cùng này ở đây sẽ có mục đăng ký nha các bạn bấm chọn cho mình này Kế tiếp bạn nhấn vào tạo link. Sau khi bạn nhấn đăng ký thành công rồi thì ờ, tiếp theo ở đây sẽ không hiện lên đăng ký nữa mà sẽ hiện lên nút tạo link nha. Bạn bấm vào tạo link cho mình này. Kế tiếp thì bạn sẽ chọn các kênh nha. Như đây có Facebook này, rồi Instagram cũng như là TikTok hay là YouTube ha. Dưới đây mình chọn kênh là Facebook này. Kế tiếp thì bạn sẽ nhấn vào tạo link sản phẩm này. Ok lúc này sẽ ra một ờ, đường link rút gọn của bạn. Bạn tích chọn vào này. Sau đó bạn nhấn vào sao chép ha.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 thì đối với những chiến dịch khác, bạn có thể đăng ký tương tự như thế nha. Rồi tiếp nữa thì mình sẽ chia sẻ cho bạn mục chính giữa này nha. Từ mục uh, tạo link cũng như mục uh, landing page này. Đầu tiên nhất là mục uh, tạo link này. Thì ở đây giống như vừa nãy các bạn sẽ tiến hành chọn kênh này. Rồi kiếm nữa bạn có thể chọn nguồn UTM tức là nguồn link, ví dụ đây có link group Facebook chẳng hạn này. Sau đó mục uh, link sản phẩm muốn tạo, tức là link gốc nha. Thì bạn có thể lấy những đường link sản phẩm này trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada rồi Tiki vân vân nha. Rồi kế tiếp bạn dám ở đây và nhấn vào tạo link sản phẩm để tiến hành tạo link và giống y hệt như vừa nãy chúng ta đăng ký chiến dịch tạo link chúng ta sẽ chia sẻ quảng bá link này khi họ đăng ký cũng như là mua hàng qua đường link của bạn ấy, thì bạn sẽ được hoa hồng tương ứng ha ok thì đó là mục à, tạo link tiếp theo là mục uh, landing page này thì đây muốn tạo landing page ấy, thì bạn bắt buộc phải nâng cấp lên tài khoản premium tức là tài khoản cao cấp nha và điều kiện để chúng ta có thể nâng cấp lên tài khoản premium ấy, là chúng ta sẽ tiến hành liên kết các tài khoản mạng xã hội này và bạn thuê đọc này bạn cần liên kết ít nhất một tài khoản mạng xã hội có ít nhất 2.000 follow đó ở đây sẽ có các tài khoản như YouTube này rồi Instagram hay là Facebook rồi TikTok nha kế tiếp thì bạn sẽ gắn hashtag cao à, c Việt Nam này ở đây thì bạn có thể sao chép nha rồi sau khi gắn hashtag rồi thì bạn nhớ tích chọn vào đã gắn hashtag xong này và cuối cùng nhấn vào gửi yêu cầu xác thực thì sau đó bạn sẽ tiến hành chờ duyệt và chúng ta có thể à, tạo landing page nha rồi kiếm nữa là một à, báo cáo này. Thì một báo cáo này cũng tương tự như ở trên giao diện đăng nhập của tài khoản iTrade nha. Thì bạn nào chưa biết cũng như chưa hiểu các mục đây này, như hoa hồng phát sinh này, rồi hoa hồng tạm duyệt, cũng như chuyển đổi phát sinh, rồi chuyển đổi tạm duyệt, vân vân nha. Thì mình sẽ để link video hướng dẫn cách chúng ta làm quen với giao diện đăng nhập của chơi trên điện thoại cũng như trên máy tính ở dưới phần mô tả nội dung của video nha. Ok, cuối cùng là một à, profile tức là hồ sơ này. Thì hiện tại bạn quan sát này, là tài khoản của mình đang là tài khoản basic này và bạn muốn nâng cấp lên tài khoản premium thì bạn nhấn vào nâng cấp nha thì sẽ được chuyển đến trang giao diện với lãi chúng ta sẽ hành thêm UL các kênh mạng xã hội của bạn vào đây rồi mình sẽ quay trở lại này kế tiếp là mục ờ, thông tin cá nhân này thì ở đây bạn có thể ờ, tải ảnh avatar đại diện lên này Ok, ngoài ra ở đây sẽ có các thông tin cơ bản, quên là lĩnh vực yêu thích của bạn. Rồi kế tiếp là mục ờ, thành tích cá nhân này thì ở đây sẽ có bảng xếp bạn nha thì hiện tại mình đang là hạng 5 này thì ờ, kéo xuống một chút này ở đây sẽ có quà tặng nha bạn sẽ tiến hành đổi điểm đây nha khi bạn đổi điểm thì bạn sẽ nhấn vào đổi quà để tiến hành đổi điểm ha ok kế tiếp là mục ờ, mời bạn tham gia nha thì ờ, tính năng này đang được phát triển rồi kế nữa là hướng dẫn sử dụng này cũng như là bảng xếp hạng cao C này rồi bạn có thể đổi mật khẩu nha cũng như là thông tin thanh toán này ở đây thì bạn sẽ hành chọn ngân hàng sẽ có rất nhiều các hàng hỗ trợ nha đó rồi à, nhập tên chi nhánh này dụ Hà Nội Hồ Chí Minh chẳng hạn này rồi kiếm nữa bạn nhập tên chủ tài khoản nhá nhớ viết in hoa không dấu và trùng với tên trên thẻ ngân hàng của bạn ha sau đó bạn nhập số tài khoản này cũng như là mã số thuế mã số thuế thì phần này là không bắt buộc bạn không cần nhập cũng được ha rồi sau đó mục à, ngày cấp cũng như là nơi cấp và số chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân của bạn này sau đó bạn chụp mặt trước và mặt sau của chứng minh thư hoặc căn cước công dân bạn lên và nhấn vào cập nhật thông tin để thành uh, à, cập nhật thông tin thanh toán nha ok rồi ngoài ra ở đây sẽ có mục kho báo giá cũng như là điều khoản dịch vụ thì bạn tiến hành truy cập vào app để tìm thêm nha. Rồi thì như vậy là Hoa Xe đã chia sẻ cũng như hướng giúp bạn các chúng ta đăng ký cao xe Archie cũng như hướng giúp bạn các chúng ta sử dụng app cao xe Archie thì bạn nào có bất kỳ câu hỏi thắc mắc hay vấn đề nào trong quá trình đăng ký hoặc sử dụng app ấy thì nhớ để lại bình luận xuống phía bên dưới video và xe sẽ giải đáp phản hồi tất cả trong vòng 24 giờ nha còn bây giờ hẹn gặp lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Xe